Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng Kính chào Thầy, con là một người khuyết tật, con bị lệch vai và chỉ cao có một m ba. Dù cố gắng sống vui vẻ nhưng sự tự ti vẫn không thể nào tránh khỏi. Có những người chế giễu con nhưng cũng có những người thương yêu con. Con tự an ủi là tuy bị khuyết tật nhưng mình vẫn may mắn hơn nhiều người. Mình vẫn được học tập, lao động bình thường tuy sức khỏe có yếu. Thương gia đình, con đã cố gắng học và có được tấm bằng đại học đạt loại giỏi. Nhưng bằng giỏi cũng vô ích vì con xin việc ở đâu cũng đòi hỏi phải có ngoại hình. Mà điều ấy thì con không bao giờ có thể có được. Con chán tất cả, mọi cố gắng sống vươn lên của con đều bị vùi dập, bị phân biệt. Con xin Thầy cho con một lời khuyên ạ. À. Bạn này xin giấu tên thì trước hết thì thầy à, xin có lời chia sẻ sự thông cảm với bạn và rất là tán thán cái sự cố gắng của bạn nhé bạn đã quyết tâm vươn lên học để mà đỗ đại học và vào được đại học rồi lại trở thành một sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học loại giỏi đấy là một cái sự cố gắng hết sức lớn cũng xin đại chúng cho bạn này một tràng pháo tay và cái sự cố gắng này Tuy nhiên, à, nếu bạn tìm hiểu về Phật Pháp thì bạn biết rằng chúng sinh chúng ta sinh ra đều do nghiệp và mang theo nghiệp cả. Ai sinh ra kiếp này cũng đều phải mang cái nghiệp của tiền kiếp. Nghiệp tiền kiếp đây không phải chỉ một kiếp trước mà vô số kiếp trước tổng hợp lại. Cái thân chúng ta bây giờ gọi là thân tổng báo, tổng hợp tất cả các nghiệp của vô số kiếp lại về trước khiến sinh ra chúng ta cái thân này thân của bạn nó có khuyết tật một chút và lệch vai rồi lùn thấp thì đây nó phải là từ một cái nghiệp à, xấu của bạn trong những kiếp trước nha cái này nó rất là khó chuyển cái thân tướng rất khó chuyển nếu mà bạn chỉ bị cái khuôn mặt thôi á khuôn mặt nó xấu xí thì bây giờ người ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt được chuyển được cái nghiệp này nhưng mà đây bạn này lại bị lệch vai rồi lùn thấp khó lắm bây giờ nó không biết có cái, cái công nghệ gì có thể kéo cho mình dài ra được không thì thầy nghĩ chắc khó phải không rất khó giãn xương giãn cốt ra thì khó lắm cho nên á, bạn phải nhẫn chịu nhé đã mang lấy nghiệp vào thân rồi cái nghiệp này là định nghiệp của bạn thì bạn thôi nhẫn chịu đi theo thầy thì bạn nhẫn an nhẫn để chịu đựng và bạn tự bạn cũng thấy là bạn vẫn còn may mắn hơn nhiều người có nhiều người người ta khuyết tật mà khuyết tật một cách rất đáng thương cơ tay chân khỏeo khoắp hết tất cả lưng gù vào không đấy ở đây bạn cứ nhìn như là à, anh nguyễn sơn lâm đấy là anh nguyễn sơn lâm là một cái người rất khuyết tật vào chân của anh ngắn một chút thế này thôi anh phải đi bằng hai cái hai cái nạn Đấy, người anh rất là thấp, còn không được một mét ba như bạn cơ. Thế nhưng mà anh cũng làm nên được rất nhiều việc rất là lớn, nghe không? Cho nên ấy, bạn nên nhìn vào cái gương anh Nguyễn Xuân Lâm hay là bạn anh Nick Vujic đấy, ở trên thế giới để bạn cố gắng thêm nữa nhé. Như và chúng ta đã biết là nghiệp rồi, định nghiệp của mình rồi, thì mình không oán trách, không trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, mà đây là nghiệp của mình, chính mình tạo ra. Cho nên bây giờ mình trả nghiệp thôi, nghe không? trả nghiệp thôi đấy con trâu con bò con lợn con gà nó cũng là trả nghiệp đấy chứ không phải không nó cũng không kêu được con trâu làm vất vả như thế mà chỉ được ăn rơm với ăn cỏ ăn cỏ ăn rơm khô thôi có được ăn ngon đâu mà lại làm tối ngày nó cũng có kêu được ai đâu đang phải trả nghiệp mà nhé thế thì bạn hoan hỷ để trả nghiệp nhà phật là biết là nghiệp rồi hoan hỷ để trả nghiệp nhé thì mình không bị phiền khổ nếu mình không bằng lòng mình cũng oán trách số phận oán trách này khác thì tâm mình lúc nào mình cũng phiền khổ thì thầy khuyên bạn là không nên oán trách và hoan hỷ để trải nghiệp chấp nhận cái nghiệp này đi bạn vươn lên cố gắng thế nếu như bạn mà không xin được việc ở đâu thì đủ duyên thì thầy có thể mời bạn về chùa bạn về chùa bạn làm cho thầy nghe không nếu là sinh viên tốt nghiệp bài giỏi về đây làm làm cho chùa và cái môi trường ở chùa thì không bị kỳ thị không bị phân biệt và rất nhiều tình thương bạn về đây sẽ đón nhận được rất nhiều tình thương nhé thầy sẵn sàng thì mời bạn về đây để làm việc ở chùa nha Đấy, thì thầy ờ, chúc cho bạn à, sẽ có nghị lực ờ, an vui để vượt qua cái nghiệp này nha